Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Lê Lai phường 5, diện tích 53m2, 5 x 10m, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở. Hướng Tây Bắc, đường xe hơi, kết cấu, nhà một trệt một gác hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 3 km, gần các khu du lịch nổi tiếng Vạn Thành. Giá 2,5 tỷ đồng. Nhà hẻm An Dương Vương phường 2, diện tích 145,9 m2, nở hậu 11,5 m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, xe hơi để cách nhà 30 m, kết cấu, nhà cấp 4, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, cách trục chính tầm 120 m, gần trường học các cấp, chủ nhà đang kinh doanh và nhượng lại công thức. Nhà Nam Hồ phường 11, diện tích 235 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông, đường xe hơi, kết cấu, một trệt một lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, một phòng làm việc, một kho, sân đậu hai ô tô, nhà xây tường đôi, chống thấm đầy đủ. Cách Hồ Xuân Hương 4 km, gần trường học, đầy đủ tiện ích. Giá 12 tỷ đồng. Đất lô A9 An Sơn phường 4. Diện tích 101 m2. Sổ riêng xây dựng. Hướng đông bắc và tây bắc. Đường xe hơi. Cách trung tâm 3 km, tập trung nhiều biệt thự. Xung quanh đầy đủ tiện ích, an ninh cao. Giá 8,5 tỷ đồng. Nhà Phước Thành phường 7,